Hello everybody Thân chào các bạn Đây là các bạn Hôm nay mình ờ, ăn bún Bún với à, bà xã mình nấu cái gì đây Bún canh chua <laughs> Ờ, hôm nay mình muốn ăn về ăn cơm bà xã lại nấu canh chua của mình à, nấu canh chua và ăn bún nữa đây các bạn bún canh chua nè các bạn đó bà xã không ha nấu canh chua tôm cá cá hồi đó, bún canh chua cá hồi đó, bún đó. đó. đây ok Đâu? Cá. Mình à, ăn biết trở thành nghĩa là bún mâm đêm luôn các bạn. Tức là mình bỏ mâm đêm vô. cái hồi luôn vô nguyên cô luôn bớt uh, ờ, hôn uh, salmon này and được cắt it out it's about the whole salmon uh, you cut it out uh you cut it out uh uh-huh. now we make soup today đi qua đây cầm món uh, ờ, ờ, shrimp nữa shrimp back. uh -huh. này tép rồi các bạn salmon, pineapple, yeah. pineapple, tomato, tomato, mm -hmm. green onion, okra, okra, mm -hmm. shrimp, mm -hmm. salt and pepper, and uh, tamarind, tamarind and mm-hmm. sugar, mm-hmm. and, uh, onions and um, and um, Faces, what do you got? Mm, where is it? That's what, that's you got. You've got anything? Is it No, um, herbs. Sorry. Mm -hmm. thân hè gì à, hoài linh gì đó không là bị à, à, giữ tiền à, cứu trợ gì à, cả 6 tháng không? tiền cứu trợ tiền khẩn cấp à, trong lúc người ta ta cần thiết á là anh không chịu đưa anh là giữ không <coughs> dạ sao some people donate money in for the MNC um, fund for the um, rescue the people in the um, block in Vietnam last year. Yes. In um, uh, in uh, central Vietnam, and um, yes. some guy he uh, he gave about five thousand dollars US. Huh? Mm. Oh. Yeah. Homeless guy? No. Oh. He Việt kiều. Oh thì nữ Việt Nam thì công ừ. ty à. Ừ. tôi Việt Nam thì có à. Ừ. thì um, kế hoạch uh, for about um, ah. six months ah. he put his money uh, that money in his uh, bank ah. and he gave it he don't give to the um, ah. people And the people oh. asked him why he said we have COVID. How? Oh. COVID in Vietnam is, uh, à, I thought the Vietnam is uh, controlled very well. So that is uh -huh uh, why he care about COVID. Uh-huh. Even COVID, how, how can he go to have the his show everything? He have the show for the oh. comedy show in Vietnam. Oh. See? Oh. Live. Oh. Kept for himself. Huh? Mm-hmm. Did? No, can't do anything. Mm. Can you do? But I think him have to do with the comedy already. Yeah, right. Comedy. mm Comedy money. Vậy tao lá một ừ, thấy um, it come into uh, Antarctic and now it him him come and we come back to Vietnam live in Vietnam why then we can't do anything no and him just the cái people cái people donated he took happen yeah whole world uh, donated him um, whole world, yeah? Huh? Ờ. Có home with kiều here, mà Does him mà ờ, ờ. tiếp give, him, oh. give to him everything. Five hundred to my five hundred thousand US hả? Right? Một cái một, một cái người hit band for six months. Thì này mà give to them đó. Oh. Because the, the bit, because Vietnam people here don't want to give to the communists. Because à, communists never give to regular people. than the um, so they picked a middleman mm -hmm. to um, do it, and he still cheated. Mm -hmm. They'll get way. Either way, you lose. Mm -hmm. Give the commerce, they would give it either He won't give it either. So what do you do then? Mm-hmm. How, how do you mm-hmm. trust? Who do you trust then? I don't know. That's why I said uh, Why? trust anyone. Why uh, uh, that? uh, like that, uh, they, come in, uh, they give to red road like that right. over here, they give. Can't do that. Mm. It's fraud. No, fraud to them, but in Vietnam, fraud who care? You know, over here, I'm in jail already. Yeah, waste of our money. Yeah. give money. In, uh, to, right. in Canada, we have um, problem. We give money to them, no, it's, it's no. our money's lost too. No. That's it's, fraud. Fraud of money. Yeah. In Canada, I have one now. Okay? Um, big brother, eh? right? In Canada, I have big brother, right? Eh? sự sắp đạo là về thì sao rồi ra câu cá đánh cá cả 6 tháng luôn không nhưng mà không ai nói năng vậy đó mấy cái chuyện lụp xùm tào lao nói cứ vận mệnh đất nước mình á không mà lại không dám rồi cả cái tội mà tội ờ, bên ờ, Philippines nó muốn ờ, làm cái lập ra cái khai thác thêm cái đảo thì tứ cho nó rộng ra nó rạ Việt Nam mình 200 hải lý nó không có vươn tới đảo thì tứ đảo thì tứ nó của thuộc bên Philippines rồi thì cách ờ, Philippines có 180 cây số à là, trong trong vòng ờ, quần đảo Trường Sa trong vòng của Philippines kiểm soát rồi à. không có Việt Nam mình trong đó nhưng mà ở Việt Nam mình nó lấy nó tao hồ à của Canada phải không của tụi Trung Cộng á nên chiếm mấy cái mấy mấy cái đảo đó chứ đảo đó hồi xưa mà nếu mà chiếm rồi đem hải quân ra không đem hải quân ra phải không chứ ở trong nước mình nó nói đầy đủ pháp lý đưa pháp lý ra không năm có pháp lý vậy đó có gì đưa pháp lý ra đó, không đưa không dám đưa pháp lý gì Tôi nói thôi mà nói pháp lý nó thưa nói thưa trung cộng mà nọ có thấy thưa đâu không rồi mình có ăn xong rồi các bạn rồi chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bữa nay thứ mấy rồi thứ năm hả Thursday oh my god thứ năm hả cuối tuần đó cho cuối tuần luôn Bye. Yes. Bye. See you. Bye. <laughs> Man. <laughs> Oh, yeah, yeah. Well, no.